Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Con xin cung kính đảnh lễ chư Phật Bồ Tát một lễ. Hôm nay con xin được cúng dường chép tay kinh phổ hiền hành nguyện Nam mô phổ hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Kinh Địa Tạng. Nam mô Kinh Phổ Hiền Hành Nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. 什麼的所行？